Địa ốc Firestar xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn Trong video lần này, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý cô chú, anh chị và các bạn một số sản phẩm nhà đất nổi bật trong tháng 10 năm 2022 Sản phẩm nhà Nguyễn Siêu phường 7 thành phố Đà Lạt giá 1,6 tỷ đồng, diện tích 45m2, kết cấu bao gồm một trệt, một gác, một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, hướng Tây Bắc, đường xe máy, cách Hồ Xuân Hương 4 km, cách đường Nguyễn Siêu 40m, gần trường học, bệnh viện, chợ dân sinh, nằm trong khu vực dân cư đông đúc, đầy đủ tiện ích, thích hợp để đầu tư, định cư. Sản phẩm đất Mang Linh, phường 7, thành phố Đà Lạt, giá 6,5 tỷ đồng, diện tích 340m2, có 200m2 xây dựng, sổ xây dựng riêng. Đường ô tô 4m hướng Tây Nam, cách Hồ Xuân Hương 10 km gần resort cao cấp Orion của doanh nhân Lính Nhã Kỳ, The Nest Đà Lạt, Richland Mang Linh. Nằm trong khu vực dân cư yên tĩnh, view đẹp, thích hợp định cư, đầu tư, nghỉ dưỡng. Sản phẩm đất mặt tiền Tô Hiến Thành, phường 3, thành phố Đà Lạt, giá 30 tỷ đồng, diện tích 414m2, sổ xây dựng riêng, đường ô tô 10m, hướng Bắc, cách Hồ Xuân Hương 2,9 km, nằm trong khu quy hoạch Tô Hiến Thành, nằm trong khu vực có an ninh cao, đầy đủ tiện ích, thích hợp định cư, đầu tư, kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Sản phẩm nhà cấp 4 hẻm Thái Phiên, phường 12, thành phố Đà Lạt, giá 1,9 tỷ đồng, diện tích 80m2. Hướng đông, đường xe máy 2,5m, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 6km, cách trục đường chính 30m, nằm trong khu vực dân cư đông đúc, đầy đủ tiện ích, thích hợp đầu tư, định cư. Địa ốc Firestar xin cảm ơn quý cô chú và anh chị đã quan tâm và theo dõi video của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin của sản phẩm xuất hiện trong video, vui lòng liên hệ hotline 0937 055 333. Xin chân thành cảm ơn.